Thì hôm trước thì mình có lên chia sẻ cho em về một cái bộ đề 8 số và cái đề trạng của chúng ta 8 số để chúng ta nuôi tuần thì ngày hôm qua thì chúng ta rực rỡ rồi phải không ạ? Ngày hôm qua đề của chúng ta thì về con 36. Thì uh, cái đường cầu đề của mình chia sẻ cho anh em thì ngày 23 thì chúng ta ăn được phải không ạ? Từ ngày 20 này đến ngày 26 thì chúng ta đã ăn được con 36 này anh em nhé trong cái bộ đề 13 quá là rực rỡ rồi phải không ạ đó ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta đây thứ sáu ngày 23 tháng 9 đặc biệt của chúng ta về 36 thì chúng ta đã ăn được cái bộ đề 13 này đó trong cái dàn 8 số và một cái đề chạm của mình là cái chạm 6 và cái đầu 6 đây thì chúng ta cũng ăn được con 36 anh em nhé thì hai cái đường cầu ờ, đề lui tuần của mình chia sẻ cho anh em thì nó đều lộ ngày hôm qua là con 36 phải không ạ cái đường cầu này sau này từ ngày 22 đến ngày 28 thì ngày 23 thì nó cũng đã lỗ con 36 này rồi thế anh em nào mà ăn được con đề 36 này thì để lại cho mình một cái bình luận và một cái nút like ủng hộ kênh em nhé thì anh em có thể tiếp tục vào cái chạm 6 này được và cái đầu 6 này cho mình bỏ cái bộ đề 13 đi cho mình anh em nhé đó vào tiếp cái chạm 6 và cái đầu 6 này và cái cặp lô khung 4554 này ngày hôm nay là ngày cuối anh em có thể là vào cho mình hoặc là tham khảo anh em nhé đó thì cũng rất chi là vui phải không ạ vì à, chúng ta đề của chúng ta thì mấy ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ta rực rỡ ăn đầu chín này xong thì ăn ăn chạm hai này xong thì chúng ta lại ăn tiếp con 36 trong cái dàn 8 số này thì em tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình phải không ạ đó thì ở trên kênh của chúng ta về cái đề lui và cái lô khung của chúng ta thì cũng rực rỡ thì ở trên Zalo của chúng ta thì uh, mấy ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chúng ta được ăn anh em nhé Zalo thì ngày hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được con 00 ờ, này thôi trên Zalo thì chốt cho anh em là chỉ hai con nô xiên 2 và dàn đề 10 số thì cái dàn đề ngày hôm qua mình bắt cho em là cái đầu không thì nó lại về ngay cái giải nhất anh em nhé hơi tiếc một chút nhưng mà lô đề mà về cách chơi thì ờ, ở trên Zalo thì mình sẽ tư vấn cho anh em về cách chơi anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình trên Zalo thì chúng ta thì đều chung một số hết anh em nhé đó Zalo 0566517326 chỉ dành cho những anh em nào không có thời gian soi cầu xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình thì vào nhóm vào nhóm thì mình sẽ tư vấn về cách chơi cách vào tiền để cho anh em vào nó hợp lý là được anh em nhé chúng ta không thể thua nhiều đấy vào một cái cách nó hợp lý rồi ok thì uh, cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì uh, trong buổi uh, sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề của chúng ta đề chạm 8 số để chúng ta chơi trong cái uh, lùi tuần anh em nhé và lô khung 3 ngày thì anh em để ý luôn ở đây cho mình mình sẽ lấy một tháng gần nhất đường cầu của ngày thứ sáu hàng tuần anh em nhé thứ sáu hàng tuần ở giải 3 này chúng ta lấy con 4 này ghép xuống giải 7 cho mình hai con này thì chúng ta đều lấy bóng của nó anh em nhé thì chúng ta có bốn bóng 9 này hai bóng 7 thì chúng ta ghép con 4 này xuống bốn con này cho mình thì chúng ta có đề lùi tuần thứ sáu ghép lần lượt của chúng ta này 424 này 474 44 và 99 và 494 đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 8 um, số thôi anh em nhé chúng ta lấy bóng của con 2 bóng của con 4 này con 4 này làm chạm chính thì chúng ta có dàn đề 8 số để lui tuần thứ 6 ngày 26 tháng 8 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 44 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 4 này và ăn thẳng con đề 44 trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư này thứ năm này thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 này thì chúng ta có đề chạm 3 Ở đây thì chúng ta có 9 bóng 4 và 0 bóng 5 Đề chạm 3 Ghép lần lượt thì chúng ta có dàn đề 8 số 303 này 353 này 343 này Và 393 để chúng ta lui tuần thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 này. Ngày đầu tiên đề về 53 thì chúng ta ăn được cái chạm 3 này và ăn thẳng con 53 này trong cái dàn 8 số. Tiếp tục khi xong thì lại đợi thứ sáu hàng tuần. Chủ nhật này. Thứ hai này. Thứ ba này. Thứ tư thứ 5 đè về 43 thì chúng ta ăn tiếp chạm 3 và ăn thẳng con 43 này. Thứ 6 đè về 93 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 3 anh em nhé. Thì cái tuần này chúng ta ăn được 3 lần chạm 3. Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì chúng ta có chạm 8, 9 bóng 4 và 6 bóng 1. thì chúng ta có đề chạm 8 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 848 898 868 và 818 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày mùng 9 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 48 thì chúng ta ăn chạm 8 này và ăn thẳng con đề 48 trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ ba này thứ tư này đề về 81 thì chúng ta ta ăn được con đề 81 và ăn chạm 8 thứ năm thứ sáu ngày 19 tháng 9 này thì chúng ta lại tiếp tục vào cái chạm 8 anh em nhé tiếp tục vào chạm 8 ở đây thì chúng ta có 8 bóng 3 9 bóng 4 chạm 8 của chúng ta ghép lần lượt là 838 này 88 đi cặp 433 này 898 này và 848 8 số để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày 16 tháng 9 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai sang ngày thứ ba đề về 98 thì chúng ta ăn chạm 8 và ăn thẳng con đề 98 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thì cái tuần này của chúng ta thứ sáu ngày 23 tháng 9 của chúng ta thì có đề chạm 5 anh em nhé thì những cái đường cầu mình test cho anh em rồi đấy thì anh em đa phần nếu mà chúng ta ăn rồi chúng ta nghỉ anh em nhé ăn rồi chúng ta nghỉ không đánh nữa thì mình sẽ lại lên cho anh em một cái chạm mới để chúng ta lui đó tiếp tục cái tuần này của chúng ta thì có cái đề chạm 5 này 5 ở đây 5 bóng 0 3 bóng 8 chạm 5 của chúng ta thì có 505 này 5500 này 535 này và 585 đường cầu này của chúng ta thì cũng chỉ có 8 số thôi để cho chúng ta nuôi tuần anh em nhé thứ 6 ngày 23 tháng 9 thì chúng ta nuôi đến thứ 6 tuần sau cho mình để chạm 5 của ngày thứ 6 về cái đường cầu lô khung ngày hôm nay thì uh, mình mạn phép anh em là mình không đi chỉ cầu lô khung nữa thì anh em có thể là test cho mình cầu lô khung của chúng ta thì anh em lấy cái giải nhì này cặp lô khung 7667 anh em nhé anh em có thể test cho mình tháng hai tháng được hai con này chúng ta ghép vào với nhau lô khung 3 ngày là 676 anh em nhé hôm nay là thứ bảy chủ nhật thứ hai nhỉ chúng ta nuôi từ thứ bảy này đến thứ hai 3 ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung anh em mới phải lùi xuống test cho mình anh em nhé Thì trên đây là cái bảng chốt số để chúng ta nuôi tuần anh em nhé Thứ sáu về cái đường cầu đề của chúng ta thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 5 là chạm cứng đủ là 19 số anh em nhé anh em nào trùng cầu với mình thì em vào 8 số này lui đến hết tháng này anh em nhé từ 24 đến ngày 30 tháng 9 cho mình cặp lô khung 6776 để cho chúng ta lui đến thứ hai thứ bảy chủ nhật thứ hai anh em nào trùng cầu kết cầu anh em vào tiền không trùng cầu kết cầu thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi có đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 500k theo mãi mãi anh em nhé thì ở trên Zalo thì chốt cho anh em là bạch thủ lô xiên 2 đặc biệt 10 số đánh ngay anh em nào thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với mình thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh cho mình đỡ làm mất cái thời gian của nhau anh em nhé thì ở trên Zalo thì mình sẽ đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ một tuần ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm nếu mà đường cầu đỏ thì chúng ta không nói anh em nhé đường cầu đỏ chúng ta không nói anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn đó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 hẹn gặp anh em buổi quay số ngày gần nhất